hôm dạ. đấy là lần tiên đấy tức là em được có cơ hội gần gũi vợ em đấy ừ. nó có một chút riêng tư đấy cả hai cũng rượu chè một chút vào rồi trong người cũng có một tí cồn rồi ừ. <laughs> mình tự tin hơn đưa vợ mình ra khách sạn <laughs> cô ấy có chịu ừ. không dụ một lúc là cũng chịu thôi <laughs> lúc gì hẳn hơn hai tiếng mới chịu ừ bực mình chịu cho rồi ông cuối cùng một mạch là đến gần sáng rồi sáng rồi vợ không cho ngủ không cho ngủ luôn sáng luôn không cho ngủ luôn xin chào hai em Dạ em chào anh chị ạ Chắc có lẽ là hai em ở uh, Hà Nội mới vào đúng không? Dạ đúng rồi, em ngoài Bắc Vợ dạ. chồng em vào đây được uh, ờ, 2 ngày ạ Vâng. Đi một quãng đường xa như vậy rồi tham gia chương trình Vợ chồng son nữa thì những người làm chương trình như tụi anh rất cảm thấy là hạnh phúc và cảm ơn vợ chồng em. Dạ vâng, vâng, vâng. Mà tụi em ờ, tụi ở ở nơi nào? Vợ chồng em ở Tuyên Quang ạ. À. Trời ơi, ở Túc Tuyên Quang lửng á hả? Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào tất cả các quý vị khán giả Em là Lê Quang Hải, em đến từ Tuyên Quang Năm nay em 31 tuổi, đang ờ, kinh doanh một sạp điện thoại nhỏ nhỏ thôi Còn và, vâng, em à, Lời đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến anh Quốc Thuận ạ Đến chị Hồng Vân và toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình Vợ chồng Son ạ ừ. Em tên là Nguyễn Huyền Trang, năm nay em 20 tuổi ạ Và đến từ Tuyên Quang ạ Trời, Ôi. có 20 thôi hả? 31 Ôi một gần một giáp đúng không gần một tuổi nữa là con giáp rồi đó lần đầu tiên em gặp cô gái này như thế nào lần đầu tiên em gặp vợ em thì ấn tượng đầu tiên là vợ em có cái răng khểnh rất là duyên ừ. lần đầu tiên là em đang làm ở cái cửa hàng mà gần như là đối diện mà lúc đó anh ấy đang chuẩn bị mở ấy ừ. bằng cách nào mà hai bạn lại quen nhau thì em có kinh doanh thêm cái mảng là em in hình mình dán điện thoại ấy. Ừ. Hôm đấy là em cũng có chủ động là mình vào các cái Facebook của vợ em em comment dạo thôi. <laughs> xong rồi vợ em thì bắt đầu in bảo là anh ơi inbox em nhờ chút là vợ em có đặt một cái đặt của em một cái miếng dán in hình dần dần là cứ đưa đẩy câu chuyện mà hôm đấy nói chung là nói chuyện cũng lâu lắm tiếng không bắt đầu từ lúc 2 giờ đến khuya luôn ấy. Nói, nói, nói, khuya luôn ấy. nói kinh hoàng thế <laughs> nói rất là nhiều đề tài ờ, trên trời dưới biển đấy là lần đầu tiên ấy mà cảm giác nói chuyện với nhau như kiểu là từ lâu lắm rồi ấy ạ Lần đầu tiên nói chuyện mà cảm giác là hai đứa rất là hợp nhau ấy ờ. Trời mà nói kiểu đó chắc nghi chắc đọc chắc... truyện cho nghe quá đọc truyện ngàn lẻ một đêm đó đúng không đó rồi rồi kể từ đó là đến khi mà các em quen nhau á là bao lâu đến ngày thứ hai bắt đầu nói chuyện là anh ấy đã bắt đầu ờ, đưa đón em rồi tức là hai người đi hai xe riêng ấy ừ. cứ như vậy thì ờ, khoảng ờ, một tháng sau thì chính thức là tỏ tình với em ạ anh tỏ tình kiểu gì lãng mạn không hay <laughs> là hay là đặt thẳng vấn đề à, đánh ờ, nhanh đánh gọn khá là lãng mạn ạ này có nhắn tin cho em là đi ra cái chỗ quảng trường đi anh muốn gặp em một lát đi đến thì anh ấy thì anh đấy ôm một bó hoa hồng rất là lớn và một hộp quà đó anh ấy có nói là À, anh ờ, yêu em làm bạn gái anh nhé đó thì em vẫn chưa đồng ý ạ <laughs> nhưng mà lúc cái cảm giác em sao em có bị hụt hẫng không có hơi hụt hẫng một chút nhưng mà thực ra là mình cũng đã lắm được một phần nào đó tình cảm của đối phương dành ừ. cho mình rồi ừ. bưng cả một bó hoa một quà to như thế mà ừ. nó ờ. không đồng ý mình thì có mơ à, mà... lúc mà em biết tuổi chồng em ờ, lớn hơn em vậy thì em nghĩ sao nói chung là cũng phải suy nghĩ rất là nhiều đấy ạ khi mà đã quyết định mà yêu anh này thì em phải suy nghĩ lâu tại vì là đã quyết định yêu thì mình phải gọi là cưới ừ. tại vì anh ấy cũng khá là nhiều tuổi rồi ừ. không muốn làm anh ấy mất thời gian dành cho mình hỏi ý kiến rất là nhiều người từ bố mẹ người ừ. thân bạn bè này cô dì chú bác của em thì đều biết hết anh ý ừ. vì là cũng gần tuổi ấy ạ quen đến lúc cưới là vợ chồng em được 10 tháng khi bắt đầu tìm hiểu cô bé này thì ờ, em cũng phải hỏi qua mọi người ở nhà để xem là gia đình cô bé này thế nào ừ. tính cách như thế nào ừ. thì em mới quyết định là đầu tư đầu tư thời gian rồi thời gian ông ngắn quá ông đầu tư gì ông ơi trong gần 10 tháng đó đó cổ giận em bao nhiêu lần em còn nhớ không ừ, giận đúng một lần thôi hôm đấy em cũng không hiểu em đang kể chuyện gì nhá thì ờ, không tự nhiên cô ấy bảo là phải kể luôn em bảo là gặp em mới kể theo cô ấy giận luôn Bảo là anh đang có chuyện này hay lắm Muốn kể với em à, Để uh, bao giờ em đi làm về thì gặp em Thì anh uh, sẽ kể với em sau Thì lúc đó em rất là tò mò nữa ừ. Mò mình muốn biết luôn Bảo anh nói một xíu thôi Nói chủ đề thôi ừ. Để cho em đỡ tò mò đi Anh ấy cũng không nói Thế là đến lúc anh ấy mới đưa em về Thì em lên nhà em giận à, Anh ấy bảo chứ Thế bây giờ em em xuống xuống xuống cổng đi Anh kể cho em giận không xuống nếu như mà em mà không xuống ấy anh sẽ ở đây ờ, đợi khi nào em xuống thôi đến sáng thì thôi được khoảng à, hai ba mươi phút sau thì em lại thấy anh ấy nổ xe anh ấy đi về chó sủa <laughs> rất là nhiều ạ về thì anh ấy mới nhắn tin cho em thì em mới hỏi là tại sao anh lại lừa dối em anh bảo em là à, anh đứng ở đấy anh đợi em cơ mà đợi đến sáng cơ mà anh bảo thì lúc đấy điện thoại anh nó hết pin rồi ấy. anh có đứng ở đấy thì em có biết đâu thì anh phải chạy về nhà sạc điện thoại <laughs> từ trong cái khoảng thời gian mà các bạn quen nhau cho đến cưới đó hai bạn có hay đi chơi xa không có hôm đấy là đi um, ăn cưới ăn cưới một người bạn ở cách nhà khoảng độ hơn 50 cây đấy ừ, hôm đấy phải vào lấy hết can đảm và xin phép để cho đi qua đêm đấy xin bố mẹ của bạn gái đúng rồi phải đến xin phép ạ đêm đó là ngủ ở tại đám cưới để cho anh ta từ từ ừ. ta kể cái gì tức là dữ vậy? xin xin thì <laughs> xin thì ờ, tức là bảo là đi thì em sẽ ngủ với bạn em lúc đó là đi đông lắm chứ không phải là nguyên hai vợ chồng nhưng mà uh, vẫn đánh lẻ được ừ, ừ. bắn <laughs> lẻ đi đâu kể ờ, xem Ồ, hôm nào. đấy là lần tiên đó tức là em được ừ, có cơ hội gần gũi vợ em đấy ừ. nó có một chút riêng tư đấy cả hai cũng rượu chè một chút vào rồi trong người cũng có một tí cồn rồi <laughs> mình tự tin hơn đưa vợ mình ra um, khách sạn <laughs> cô ấy có chịu không dụ một lúc là cũng chịu thôi <laughs> một lúc gì hẳn hơn 2 tiếng mới chịu ừ bực mình chịu cho rồi xong cuối cùng một mạch là đến gần sáng luôn sáng luôn vợ không cho ngủ không cho ngủ luôn gần sáng luôn không cho ngủ luôn lúc đó em có sợ không em đấy thì cũng không ạ tại vì có ăn ờ, dặm ngõ rồi cũng có các thủ tục rồi ạ ừ. cũng coi như là vợ rồi cũng vâng. coi như là vợ thì, rồi thì là lúc đó mình cũng không sợ lắm ừ. à <laughs> rồi sau đó bao lâu thì tụi em mới cưới từ lúc mà bọn em ờ, bắt ờ, đầu chính thức là yêu ấy khoảng một tuần sau là dặm ngõ ừ. 3 tháng sau là ăn hỏi 3 tháng sau là cưới ạ à, em có em bé chưa ta chưa hả? Dạ. À, vợ chồng em lúc mà cưới được 6 tháng ấy ạ cũng rất là mong có em bé rồi không may lại ờ, là chữa ngoài ạ ừ thật có thai ngoài đúng không không ờ, có thai ừ. ngoài. đến hôm đấy thì cũng không biết là mình mình có tự dưng lại thấy rất là đau bụng lúc đó lại còn ở nhà một mình nữa không cầm điện thoại ở trên tay mà chỉ cần bước đi thôi là nó rất là đau ừ. được khoảng 15 phút sau thì chồng em về ạ chồng em mới gọi mẹ chồng em về ạ hỏi ờ, xem đưa em đi khám thì mới biết là bị chữa ngoài nhé. Ừ. À. mà lại phải Ờ, phá bỏ đi thì nó rất là đau lòng chị biết cái cảm giác đó là tại vì trước bé bí ngô là chị thay ngoài luôn đó cho nên rằng cứ yên tâm cái vụ mà thay ngoài là mấy tháng à rồi? được 6 tháng rồi ạ khoan vội tại vì là em phải để cho nó nó nó dưỡng cái vòi á cái vòi ừ. của mình á, nó phải lành hẳn luôn nó khỏe hẳn luôn đó rồi mình thì mình hãy có chứ đừng có gấp quá Đúng, bác sĩ nữa. cũng có dặn à, đó ít nhất là phải 6 tháng sau rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với cái phần mà hấp dẫn nhất của chương trình đó chính là đại hội dạch mặt nha đó thôi giờ anh ưu tiên cho em trước đó trong một năm qua anh ấy có tật xấu có tật xấu gì rất là nhiều tật xấu ừ. luôn ạ đầu tiên là về ờ, ngoại hình đi chồng em trước lúc cưới thì cũng cũng rất gì và này nọ đấy ạ rất là chỉnh chu sau khi cưới xong ấy thì anh ấy bắt đầu lộ ra cái vẻ mặt thật Lơ của mình ấy ạ đặc biệt là vấn đề là dâu ấy ạ Ờ. Rất là lười cạo, em không biết tại sao mà anh ấy lại lười cạo đến thế <laughs> Dài mà còn hơn cả bố vợ luôn ấy ạ <laughs> Ôi, vậy luôn hả? Sao cái mặt không? này có râu là không có đẹp nè Em cũng hay trêu vợ em rồi mà Mặt anh đẹp trai này mà cạo râu đi bóng bẩy quá ra đường cái nó bắt mất thì sao? Rồi, còn tật xấu gì nữa nè? ở rất là lôi thôi ạ ừ. Và rất là bẩn nữa Quần áo này này nọ của anh ấy thì toàn vứt lung tung đấy ạ Tất ạ, anh ấy là rất là mê đá bóng Hay để giày trong phòng ấy, thế em ừ. mỗi lần bước vào phòng thì mình ngửi thấy cái mùi rất là khó chịu Và nữa là anh ấy còn lười, lười giặt giày nữa Ờ, trời ơi Còn, còn gì nữa không nào? còn rất là nhiều đấy ạ. Trước khi uh, cưới thì cũng rất là lãng mạn đến ngày sinh nhật này đến mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 này cũng tặng quà rất là đầy đủ. Ừ. Đến lúc cưới về em mới biết là quà đấy toàn là chị dâu em mua hộ mà còn chưa trả tiền luôn ấy ạ <laughs> trời ơi trời ơi trời cũng rất là ham chơi chồng em thì nghiện game cũng suýt nữa là theo con đường game thủ đấy ạ <laughs> trời rồi bây giờ tới em đó cô ấy có thật xấu gì không à vợ em có thật xấu như là ngủ lướng này còn cái nữa là vợ em cũng đam mê buôn bán quá nhưng mà ừ. chưa đủ cái chín chắn để nghĩ hết ấy. mình dùng nhưng mà cảm thấy mọi người thích thích là mình lại mang về mình bán chưa bán hết nhưng mình bị tồn động ở đấy chiến lược kinh doanh chưa có rõ ràng chưa có hoạch định rõ ràng thi thoảng mà có mấy đám bạn ấy rủ đi nhậu là vợ em khoái đi lắm uống rượu là còn đôi khi còn tay đôi với mấy bạn con trai wow. uống rượu luôn á hả chứ không phải là bia hả ờ. ờ. rượu thì uống được nhưng mà bia thì đặc biệt là không uống được ạ à. rồi uống có rượu. xỉn không ừ, xỉn thì về nhà lại vật chồng ra là hành chồng <laughs> hẳn mấy hiệp tùy từng hôm có đôi hôm đôi ba hiệp đôi ba hiệp có hôm đôi ba hiệp <laughs> tức là em bình thường thì rất là hay đi nhậu với ờ, tụi bạn ấy có hôm thì ờ, các bạn về hết rồi chỉ còn nguyên em với lại hai bạn nữa thôi ạ chủ quán thấy mấy đứa say quá mới gọi cho chồng của hai đứa đến đón ừ. thì chồng em với chồng bạn ý ngồi bên ngoài uống nước chè đợi ba đứa bên trong uống rượu xong <laughs> ông dạ. chồng uống nước chè đợi mấy bà vợ trong kia uống rượu dạ, dễ thương quá rồi. rồi bây giờ em mong muốn trang thay đổi điều gì vợ em như bây giờ là em thấy khá hoàn hảo ừ. chỉ một cái điều là em muốn vợ em là chín chắn hơn trong cái suy nghĩ trong cách buôn bán đó đúng không mình buôn, bán, bán bỏ đồng tiền ra này. mình phải ờ, chín chắn chút vâng. xíu thế Còn... có muốn nó bỏ cái tật mà uống rượu xong về vật chồng ra không không tốt cái tật ấy tốt mà tốt <laughs> thôi nhưng mà nè chừng nào mà đến lúc mà các em chuẩn bị có em bé đó là phải cai rượu nghe <laughs> đúng không cai vậy chứ làm sao mà mỗi đêm mỗi uống lâu lâu thi thoảng thôi thế còn em muốn thay muốn chồng thay đổi gì không mong ý thay đổi là để ý đến cái bề ngoài một tí à hào hoa phong nhã lên ông ơi và ừ. mong anh ý um, bớt uh, ham chơi lại một chút xíu ạ. Em rất là yêu thích cái chương trình này ạ, xem rất là nhiều ở trên uh, YouTube rồi là xem ở trên TV ừ. thì uh, thấy mọi người cứ nói là uh, ở đây thì cứ cặp nào mà chưa có em bé là sau khi tham gia là sẽ có ngay cho nên là <laughs> rất là mong nhận được uh, lời chúc của anh chị ạ. À. Đấy. Anh Quốc Thuận chúc cho hai vợ chồng em à, luôn luôn thấu hiểu nhau, chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh, à, yêu thương nhau và đặc biệt 6 tháng sau hai em sẽ đón nhận một tin vui và qua năm sau nữa các em sẽ đón chào không chỉ là một mà hai thành viên Đấy. khỏe mạnh đủ đầy có trai có gái Trời hoàn hảo ơi, đến với gia đình các em luôn đó. Ừ, quá tuyệt vời ừ. vợ chồng à. em dạ. xin cảm ơn anh ừ. thay mặt chương trình cảm ơn các em đã đến với chương trình vợ chồng son từ tuyên quang vào trong sài gòn rất là xa <laughs> à, xin chào hai em và dạ, đầu tiên em uh Xin được giới thiệu em à, là Lai Chanh Chánh đến từ Đắk Nông Công việc của hiện tại của em là ship phụ lậu Hả? Em là người Hoa Tại vì bên người Hoa em là có rất là nhiều những cái phong tục tập quán riêng của người Hoa á Thì sẽ có một số người là đảm nhận những cái công việc đó Giống như là những cái tục lễ mà mình mai chay cưới hỏi hay là những cái lễ hội của người Hoa đó à, Rồi gọi là phổ biến những cái tục lệ đúng không những lưu truyền lại dạ. của từ ông bà dạ, lại dạ, dạ. Ờ, còn em anh dạ à, em xin chào mọi người xin chào uh, à, mc hồng vân và quốc thịnh em tên là ngô kim cúc và năm nay em 23 tuổi em đến từ đắk nông ạ em cũng là người, người việt gốc hoa cái mối tình của các em nó bắt đầu được như thế nào 5 năm về trước rồi là em đi xuống nhà bạn của em chơi vô tình là gặp được uh, vợ em cũng là ngày xưa là cái bằng bé cúc thôi Dạ, lần đầu tiên gặp Cúc để tóc tomboy á Thấy cũng uh, lạ lạ, cũng ấn tượng Một thời gian sau, cũng khá lâu á Em vô nhà cô của Cúc chơi Không ngờ được là Cúc lại là cháu của uh, bạn mình Thấy dễ thương, lúc đó mới lấy số, mới tìm hiểu đồ cái lần đầu tiên mà chưa phải là lấy số đó là đã thích rồi gì dạ ý là thấy dễ thương thôi chứ cũng chưa thích dạ. là nói chung dạ. là ấn tượng tốt đẹp đúng không dạ cái lần đầu tiên gặp em thấy anh dạy gái anh ờ, đi xuống nhà bạn chơi Ở nhà có nhiều người lắm, chắc cũng tầm mười, mười mấy người á Anh mua nước mía hết cho cả nhà uống luôn Ta gọi là ga lăng, sao gọi là dạy gái Vô nhà cô thì gặp thì lúc đầu là anh này cũng chưa chưa có nhớ ra em đâu Xong rồi lúc đó là tụi em mới chơi với nhau thôi Là chơi với nhau 5 năm trời Tới lúc tụi em cưới một cái là đùng một cái là cưới thôi chứ không không không có yêu đương à, rồi trong lúc làm bạn bè có nắm tay nắm chân rồi có uh, này kia nọ không dạ không chỉ có rủ nhau đi nhậu cà phê thôi chứ không có tại sao lại cưới như vậy ta Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái ảnh ảnh là hồi xưa là anh có quen một chị anh với chị đó rất là thương nhau nhưng mà tại vì ba mẹ thấy là chị đó sao quá với lại làm nếu mà cưới là sau này anh nó phải xuống bình dương lập nghiệp không có ở trên đắk nông nữa nên là ba mẹ không có đồng ý xong rồi cái cái vô tình mà lúc đó là tụi em gặp lại nhau á xong cái ba mẹ anh suối anh cưới em rồi lúc đó là em nghe lời suối của ba mẹ cưới luôn dạ ê vậy vui lắm á tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á chị đi nhậu á rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không <laughs> đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á nó có cái sự gì khác cái cái lúc mà 5 năm trời mà đi cà phê với nhậu cũng, nhạc không cũng, cũng khác dữ lắm cũng hơi bất ngờ thì cái đêm tân hôn thì cũng hơi bối rối không anh dạ. không có bối rối đâu chị anh không bối rối hả không hề bối rối tại vì á trước đêm tên hôn là anh đã dụ em rồi làm sao mà bối rối được lúc đó là em đi làm ở gần gần nhà anh nhưng mà từ chỗ làm là về nhà em là nó mười mấy cây lợn dụ em dọn xuống nhà anh ở mà trong khi chưa chưa có cưới họ gì hết dụ em kêu không mỗi lần mà em đi công tác về là anh hay dụ em thôi em xuống, xuống nhà em anh ngủ đi chứ về nhà chi xa xôi ý là dụ xong rồi thì cũng xuống cũng ờ, cho ngủ phòng riêng đồ cái có đêm em sợ ma quá cái anh ờ, sao đêm qua không ngủ được mà không gọi cho anh gọi cho anh anh xuống ngủ cùng rồi tụi em có suôn sẻ vậy cho đến ngày cưới ha nó có cái sự cố gì trước khi cưới không dạ cũng có có có hai sự cố là anh giới thiệu em với mẹ ảnh ra tết là sẽ xin phép mẹ của em thì mẹ đồng ý tự nhiên cái sáng sau anh đuổi anh kêu là em ơi anh không có tốt giống như em nghĩ đâu cái em cũng đang nghi tại vì con gái mà mình thường hay có giác quan thứ sáu lắm hỏi thì em mới biết là ảnh đang quen một chị nữa ở bình dương rồi anh kêu là ra Tết mừng vẫn cưới nhưng mà phải cho anh thời gian để anh chấm dứt với cái chị này. Lúc đó là em giận lắm. Không, không có cưới họ gì hết. Vậy thì em không khác gì là một người thứ ba xen vào hết đó nên là em không có đồng ý. Lúc đó là em bỏ về luôn. Cái ảnh lên trên chỗ làm của em á, ảnh đòi gặp em xong rồi ảnh gọi ra nói chuyện thì hai đứa cũng nói chuyện xong rồi thống nhất với nhau em nghĩ là thôi dù gì thì mình cũng không có thương thôi cưới cưới đại đi người ta sao kệ quan trọng là vấn đề sau này cưới về nó như nào thôi nó có hai lần hai sự lần sự cố vừa rồi là sự cố thứ nhất một lần nữa là trước ngày cưới còn tầm một tháng rưỡi à. là lúc đó là cận tết luôn ờ, là chuyện gì nữa ý là nếu mà ra tết cưới á, thì là anh phải về nói chuyện với ba mẹ em đàng hoàng thì anh quyết định mùng 8 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ em cái anh nói là nhưng mà mùng 4 là anh có một chuyến đi du lịch đà nẵng rồi Tự nhiên tới hôm 27 Tết gì đó là em vô tình em phát hiện được là anh này đi với chị người yêu cái chị mà chưa có chấm dứt đó dạ anh đúng, hứa đúng. là lần một chấm dứt rồi lần hai là vẫn đi du lịch ông xí phụ lẩu này dễ sợ quá đâu ông giải thích đi ông tại vì cái vé cái chuyến đi đà nẵng đó là đặt uh, trước mấy tháng rồi là hứa là sẽ đi rồi vé hủy được mà xong cái hủy luôn hả xong cái hủy có hủy không hủy rồi rồi cuối cùng mà có đi đà nẵng không phát hiện dạ ra không. rồi mới hủy đúng không dạ à. ủa nhưng mà tại sao em phát hiện được giống như linh cảm vậy mỗi lần mà anh đi với gái hay là anh làm gì là em đều có linh cảm Thế là tự nhiên em kiểm tra điện thoại là thấy nó hiện sờ sờ ờ xong rồi em dục điện thoại cái bạch đó em đi về một mặt luôn là ông biết chuyện gì xảy ra cứ điện thoại liên lạc cho em hoài cái em chặn luôn anh gọi điện không được cái anh mới ờ, nhờ má gọi điện mà chị hỏi là lúc đó là em yêu ảnh rồi chưa dạ chưa chưa có yêu mắc mới gì ghen hả ghen chứ cảm giác lúc đó là mình bị lừa dối nên là mình cảm thấy rất là bực bội á lúc nào mới yêu nè cưới về khoảng một thời gian là một tháng mấy hai tháng rồi mới, mới bắt đầu yêu á lúc đó em đã yêu cô cô bạn này chưa dạ chưa chưa yêu mà vụ gan tay trời luôn à là bạn là đó có cái tình bạn 5 năm rồi bây giờ cái đêm tân hôn á nó vui không cái dạ. lần đầu tiên mà em sở hữu được cái con người này là mình cảm thấy nắm được tất cả à, thiên hạ <laughs> cũng à, hơi hơi gì lúc gì? đó thì cũng hồi hộp cái em tắt đèn muốn tiêu rồi em cũng cảm giác nó lạ lạ đúng không nó khó tả thế còn trúc thì sao không không có dám nhìn tắt đèn nhưng mà nhưng mà thích không khó biết sao mà chị hỏi không là tại vì nè hai người này là yêu nhau sau khi kết hôn là sau khi có cái chuyện kia đúng không thành ra là thuộc là đây là một gọi là một một kiểu vợ chồng á, là sau khi đã có cái quan hệ uh, thể xác rồi thì mới cảm thấy là yêu nhau cần nhau ừ. đó nó có ừ. nhiều dạng lắm em ừ. mà có những người mà yêu nhau khủng khiếp luôn ha yêu năm sáu năm yêu thì yêu đụng vô nhau một cái bỏ luôn <laughs> bỏ luôn đó là vậy <laughs> hai bạn á, là xuất phát từ tình bạn cũng không dạ. có yêu thương dạ. vậy thì sau hôn nhân thì chắc chắn một vấn đề để gọi là hiểu nhau dạ. thật sự là chưa hiểu nhiều lắm đâu vậy thì có những cái biến cố gì sau không nhân không xong ờ, khi đám cưới thì à, tụi em có mở một cái tiệm điện thoại thì anh giao cho em là toàn quyền quản lý hết thì mở được khoảng tầm hai ba tháng á là nó xảy ra một vài cái trục trặc tiệm của em nó bị suy sụp khoảng thời gian đó thì nó bị thua lỗ thua lỗ nhiều dẫn đến là lúc đó em bị stress nặng đó nhiều dạng như kiểu là bây giờ cái số tiền đó nó so với người khác thì nó không lớn nhưng mà so với em thì nó cực kỳ lớn tại vì em mới hai ba tuổi nên là em cảm thấy là nó mất mát rất là nhiều kiểu là lúc đó em không có làm được gì luôn em chỉ có thu mình lại thôi cứ sáng là em dậy em nấu đồ ăn xong hết rồi là em chui vào phòng em nằm ai gọi điện thoại hay là nhắn tin hay là cái gì em cũng trả lời đó trừ ba mẹ em với chồng em thôi ừ. còn cứ tới tối là ra cứ vô phòng vậy giống như con ốc sen vậy á ảnh đi lo hết tất cả mọi việc từ việc giải quyết cửa hàng thanh lý hàng hóa thanh lý tụ rồi cho tới giải quyết nợ nần là một tay ảnh làm hết cái thời gian đó trong bao lâu khoảng tầm một tháng Rồi lúc đó nói chung là cái người mà bên cạnh em và dạ. động dạ. viên em và giúp đỡ em để mà vượt qua cái cái cái trầm cảm đó chính là chồng em đúng không? Dạ, thực sự là nếu như mà người khác thì em nghĩ là có thể là nó sẽ rất là nhiều chuyện lục đục. Và cũng chính vì lý do đó mà khiến em trở nên yêu chồng mình nhiều. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Cái đó là ờ, biến cố lớn nhất mà thay đổi tình cảm suy nghĩ của hai vợ chồng em. Rồi, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Bây giờ là được một ừ, năm bốn tháng Đã có tin vui gì chưa? Dạ chưa Thì sau khi về ở chung anh ấy có tật xấu gì không? Trời nhiều lắm anh <laughs> Anh này anh nhậu dữ lắm Hồi xưa lúc mà trước khi cưới em hỏi là Ủa anh, anh uống dữ lại ờ, về mai mốt có uống không? Không, em yên tâm đi Anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chịu xịn Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em sáng anh tỉnh tối anh mới xỉn thôi một tháng uh, ờ, 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn rồi anh chừa lại hai ngày là thứ bảy chủ nhật đó trời đất ơi ảnh uh, có một cái tật vô tâm lắm em nhớ là có một cái lần tại vì lúc sinh nhật ảnh là điện thoại của anh bị hư nên là em quyết định em mua điện thoại cho ảnh thì em mua trước là cũng được 4 năm ngày á xong em nghĩ tới sinh nhật là em sẽ tặng bình thường đưa cho ảnh thôi nhưng mà cái tối hôm trước cái hôm sinh nhật á là ảnh với ba cãi nhau ảnh buồn lắm ra dắt cái xe mà xe đổ xong ông đừng ông khóc ngon lành giống con nít vậy á cái mới thấy không tội quá Kem nghĩ là em làm cái gì đó cho anh vui tại vì gấp quá em không có mua được gì hết em mua bong bóng với lại nến với lại bánh choco pie rồi đó em về em thổi bong bóng xong rồi em sắp nến được khắp phòng vậy á xong em xếp cái bóng cái bóc cái bánh choco pie ra em xếp thành cái bánh sinh nhật em cắm nến lên xong rồi ảnh thì ảnh nhậu xịn quá cái ảnh ngủ rồi tới 12 giờ em đốt nến đốt đồ vô xong rồi em chạy qua phòng anh em kêu là anh anh anh anh trời phòng có anh rảnh kìa anh chạy qua anh coi đi không ngủ nằm ngủ lôi kéo hay là bất cứ cái gì cũng không dậy hết bất tỉnh luôn à không phải anh dậy nhưng mà giống như kiểu là anh đang buồn trong người nên là anh chỉ suy nghĩ là bây giờ anh buồn thôi anh không cần biết em nói là anh anh qua đây đi em có cái bất ngờ này cho anh cũng không dậy luôn nằm yên vậy trời ơi xong rồi cái em về phòng em em ngồi im trong phòng nến đồ bóng bay đồ em để im như vậy luôn ừ rồi còn cái tật xấu gì nữa không cái tật ông rất là thích con nít lúc mà cưới về em bị cái đau dạ dày á nên là em ăn đồ ăn vô em hay bị ói ra em kêu wow wow hôm nay có bầu rồi hả <laughs> em có một sực một cái bài báo ở trên mạng á viết là nếu mà mình hút thuốc với lại uống rượu bia nhiều là nó sẽ ảnh hưởng tới tinh trùng á anh trời anh đọc xong anh sợ lắm anh sợ xong cái anh bỏ thuốc anh bỏ nhưng mà bỏ chắc đâu được 6 ngày á cánh hút lại vậy là không có kiên trì ừ. thích con nít mà thích hút thuốc thích uống rượu nữa thì con nít nó không thích rồi bây giờ tới em đó dạ à, vợ em có thật xấu gì không vợ em thì uh, có nhiều tật xấu chứ lười biếng nè làm biếng là không dạ. chịu làm việc nhà đó đúng không dạ nhiều khi bắt em làm việc nhà <laughs> nữa cơ rồi uh, nấu ăn được không nấu ăn dở lắm thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở thích nấu ăn nhưng mà nấu dạ. ăn dở nấu chính vẫn là em mà lại hay quên có lần đi vô rẫy phụ mẹ xong cái tháo cái nhẫn cưới ra cái để trên cái điện thoại lát mấy đứa em nó phá nó làm mất tiêu mất luôn cái nhẫn cưới xong cái vô tình em lại lụm được cho em bào chữa đi chứ đoạn này em ức quá <laughs> nếu mà nói đáng chí là anh đáng chí hơn tại vì em quên quên đồ nhưng mà em toàn quên ở nhà em không à còn ảnh là bữa em nói rồi là đừng có la em nhiều la nhiều là bị nghiệp báo ảnh không có tin ken đi ăn sáng xong ken để quên cái điện thoại đó luôn mà để quên xong tới chiều mới biết là mình mất cái điện thoại rồi à. còn cái việc nhà là em nhộn được có đúng một lần nhờ là... Dạ. em khui thì mới phát hiện ra thêm dạ. có cái tật xấu là đổ thừa dạ đúng rồi à, đúng à. rồi bây giờ mong muốn uh, chồng thay đổi cái gì chị mong muốn là chồng em uh, bớt vô tâm hơn với lại uh, thay đổi cái cách suy nghĩ á ừ, cưới về thì những cái chuyện mà giống như chuyện vui hay là chuyện gì đó mình không có cần thiết là phải lãng mạn hay là phải này kia kia nọ á, thì nên thay đổi cho tâm hồn nó trẻ một xíu nói chung là bớt mọi thứ đi bớt dạ. vô tâm lại có bớt thương vợ luôn không <laughs> còn cách thì sao em mong muốn dạ. vợ thay đổi điều gì em cũng mong muốn là vợ thì siêng năng hơn biết nghe lời chồng là tốt rồi em thì rất là nghe lời ảnh có một cái là mỗi lần mà cãi nhau lên là em chuyên gia làm ngược lại cái lý ý của anh là ví dụ như anh muốn bà? em anh muốn em rửa chén em sẽ đi quét nhà đó vậy mà Kiểu... nghe lời gì bảo ý là lúc làm lúc mà cãi hả? nhau đó, lúc cãi nhau sai cái lại. đó là còn con nít đó hiện giờ là hai bạn này là cái tôi vẫn còn dữ dội lắm nè chưa có chịu ờ, bớt cái tôi của mình đi để mà hòa nhập lại với nhau bây giờ các bạn bắt đầu mới thực sự là yêu nhau qua một cái sự cảm động ờ, trong cái chuyện mà cái cú sốc làm ăn mà mất tiền đó đúng không nè yeah. Dạ. thì bây giờ mới là cái thời điểm các bạn đang tìm hiểu nhau một cách thực sự cho nên cố gắng tìm hiểu và tìm tòi những cái ưu điểm của nhau và những cái khuyết điểm thì các bạn cứ tưởng tượng đi đừng có bây giờ đừng có nghĩ là đã là vợ chồng rồi mà hiện giờ hai người này đang tìm hiểu nhau đang yêu nhau đó để các bạn uh, cố gắng là đừng có tạo ra nhiều những cái mà hiểu lầm muốn bớt cái tôi của mình lại thì phải dành nhiều buổi tối cho nhau đó ha dạ. thì uh, em bé sẽ xuất hiện nghe <laughs> dạ. cảm ơn hai đứa nha dạ. Dạ, em ờ, xin ờ, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. À, em là Lê Đức, hiện là năm nay em 30 tuổi. Em là luật sư cùng hãng luật tại ờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. À, em và vợ em hiện tại là đang ở quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Rồi mời dạ. em. Dạ, chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán thính giả đang có mặt trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc, năm 28 tuổi. À, hiện em là chuyên viên pháp lý. <laughs> luật sư với pháp lý lấy nhau là đúng rồi đúng không chắc có lẽ là hai em quen nhau trên tòa án phải không à, dạ không à, bọn em là khóa trên khóa dưới của trường đại học luật thành phố hồ chí minh à. ạ yeah. em với anh ấy là học học chung trường cũng không biết nhau mà là cùng chơi với một anh ở trong ngồi đấy bạn em tham gia ban phong trào em thì là tham gia chung ban phong trào với anh bạn đó thì anh đấy lại là bạn thân của chồng em thế ừ. thì uh, hẹn nhau đi cà phê thôi vô tình anh đấy lại uh, rủ anh chồng em đi luôn thế là đến thì uh, nói chuyện thế là làm quen nhau nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên khi mà em gặp anh chàng này thì em thấy như thế nào hồi đó chồng em ốm lắm <laughs> ừ. không không có như bây giờ Anh mà cũng khá là bảnh bao tóc vuốt keo xong rồi đấy có cái mốt áo mà áo thun ấy mà cổ dựng dựng lên thế này ừ. trông sành điệu lắm thế mình nhìn ôi này học trường mình ở sau trông bảnh bao mình chưa gặp bao giờ à. đang ngồi uống thế này này thế thấy anh điện thoại đến thế mình cũng đang bảo trời ơi tâm tiêm này cô ông này thôi rút điện thoại ra một cái điện thoại màu hồng chóe lại luôn à. <laughs> à. <laughs> bắt đầu em giật mình em giật mình em bảo chắc là không có men à. <laughs> tức là bóng không <laughs> đây nè anh này nè màu hồng với màu tím đó ừ. Má hồng, tím luôn mà đâu có sao đâu, đâu sao đâu hai đứa con thấy không <laughs> màu sắc không nói lên giới tính dạ đúng rồi nhưng mà em thì sao em gặp cô gái này em có bị uh, xuyến sao không ngay thì lần đầu thấy cũng tròn tròn dễ thương mới thích mái tóc ờ, búi ừ. sau đầu, yêu nước da mái tóc không? Coi như cái răng cái tóc là gốc con người dạ. ừ. Nhất dáng nhì da, nói chung lại yêu hết rồi còn gì nữa. Rồi sau đó thì ai là người chủ động cua? cái cái này thì ờ, cũng không rõ nữa bọn em quen nhau ờ, uh, 6 năm nhưng có 3 năm là chính thức yêu nhau thôi lúc đó bọn em quen nhau lúc còn đang học thì cũng bạn bè thôi nhưng mà người này bộc lộ tính gia trưởng ngay từ đầu chị chưa có chính thức với người ta nhưng mà muốn sở hữu ừ. đó nghĩa là mà thấy em mà đi chơi với các bạn lớp bắt đầu hay hay ghen cũng chẳng phải vừa đâu chị trong lúc quen em nghĩa là bạn về nhưng mà cũng thả thính dăm ba cô lắm nhiều lắm ừ. em giống như kiểu bề nổi ấy, là chính ừ. thức ấy nhưng mà vẫn có những cuộc hẹn ngầm bên ngoài ồ hẹn thôi nhưng mà người ta thích mình thì mình không cấm người ta thích mình được còn có một cái điều gì mà nó khiến cho cả hai cả cảm thấy khó khăn cảm thấy gặp gờn trước khi đi đến hôn nhân không um, tụi em có ờ, tiền hôn nhân không dạ không dạ không, bởi vì ờ, có thử không <laughs> dạ, dạ không. cũng không tại vì cái đó thì đó điều đó là em đánh giá cao vợ em như là nào em cảm thấy là là nghi ngờ về cái ờ, dạ có chứ bởi vì sáu thứ bảy chủ nhật là em ở bên nhà nhà cậu mợ em, chơi thì cũng phải cậu mợ em vào chứ xong cuối tuần thì mà không đi chơi với bạn trai xong cứ hỏi chứ mà bọn mày yêu nhau lâu vậy rồi <laughs> mày có thử nó không vậy trong tâm nghi lắm á thì mình bảo thế bây giờ không biết con làm sao thế bảo đây tao chỉ cho kiểu có động chạm tương tác gì đó để xem là anh này có phản ứng gì không à. nhưng mà thực ra em không có dám làm là tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi dạ hai năm, năm như vậy có nghĩa là tụi em ờ, năm nay em 28 tuổi dạ. đúng không là em giữ từ năm 20 tới năm 26 luôn dạ trong 6 năm ừ. trời ừ. vậy thì chắc chắn là, là cái đêm tân hôn đó đêm tân hôn phải là một cái đêm tuyệt vời đúng không tuyệt dạ vời dạ vâng anh đúng rất rất là tuyệt vời luôn thành công đó thành, thành, thành, thành, công, công ngoài mong đợi thành công ngoài thành mong đợi luôn sau sau cái buổi mà tiếp khách ở nhà hàng xong là về là em say tới một ngày sau với tỉnh Ủa gì là chất quớt chứ Là giữ tiếp thêm ngày nữa đó Là giữ đi Coi như là 6 năm một ngày Chắc là qua đêm sau đúng không? Dạ không Đến ngày đó là em ờ, Đến ngày à. lại mất tuần nữa chắc phải hai tuần nữa à hai tuần nữa. hả <laughs> bởi vì, bởi vì là bọn em còn vào quê nội đi một vòng mà quê để uh, thăm á ờ, thăm như vậy là, hai bạn đến, này vui quá à. như vậy là đến hai tuần sau yeah. Dạ. mới bắt đầu viên mãn cái cái đúng rồi. sau đó là mình lấy bù luôn đấy này bù luôn nhưng mà giờ dạ, hai chồng là rất là là coi như là viên mãn về cái vấn đề đó đúng không dạ vâng rồi. rồi bây giờ đến đến đến cái lúc mà uh, sau khi cưới nè trong hai năm qua bao nhiêu những cái tính xấu của chồng của vợ có lòi ra không có chứ chị nói yeah. Dạ. nhiều luôn ừ. bởi vì uh, trước lúc khi yêu nhau thì là chủ yếu gặp nhau đi uống nước xem phim thôi nói chuyện thôi không có được thấy cái phần mà ở nhà chồng em á cứ hay mấy mũi này nè thế à. xong mà em bảo, thôi kìa lấy khăn giấy bôi đi anh búng ra cái trong mày đau làm gì có cái gì đâu tí nó tường nhà dính đã đúng rồi khô luôn đó, nó khô luôn đó à, à. thôi còn tính xấu gì nữa ngồi đầu về kiểu bị bị bị sốc tâm lý á ừ. tự dưng vợ chồng mới cưới mình quay cho mình ôm chồng mình không vùng cái tay ra xong rồi thôi không có nằm chung đâu em nằm xích xích cơ đi bảo sao hả anh nằm một mình quen rồi tâm <laughs> ra nhiều khi mình bảo không biết ông này đi đi là không gặp cô này cô nọ hay sao mình cứ suy nghĩ tiêu cực á chị ừ, ừ, ừ. về cái kiểu hắt hủi vợ cảm giác giống như là bây giờ mình có em bé xong kiểu dạng đọc nhiều bài báo ấy, cứ kiểu vợ có bầu hay làm sao thì chồng không không không tình cảm vợ chồng xa cách ấy. nhiều khi cứ giống dứt giống dứt khóc xong chồng em mà có cái gì mà phải khóc làm sao mà phải khóc Thế bây giờ còn buồn nữa không? Dạ không, bây giờ không buồn nữa bởi vì bây giờ ờ, em đa phần toàn ôm con ngủ thôi Bây giờ quay sang ôm em À, rồi còn gì nữa không em? Thí dụ như những cái cá nhân riêng tư này nọ rồi có thoải mái không? Dạ không, cái gì cũng cài mật khẩu hết anh Còn quét cả mống mắt nữa cơ Đó, kêu, kêu là ờ, để anh ngủ em khỏi làm gì luôn Bởi vì vân tay còn quẹt được mà ừ. Ủa lý do gì mà em phải cài mật khẩu rồi em phải ờ, bảo mật cái thông tin dữ vậy? Không thì bình thường điện thoại thì mình luôn cài mật khẩu chị. Tại vì vợ em không hỏi nên em cũng đâu trả lời. <laughs> Với lại à, ví dụ hỏi. mình cài ví dụ mình cài bóng mắt thì khi mình mở rất là nhanh. À, cái mục đích là không phải là để giấu dạ, vợ hả? Không, Thật tại, không em, không? vì em ngày xưa lúc quen thôi. nhau thì hai đứa hay cầm điện thoại nhau á, kiểm tra này kia Nhưng sau này thì hết rồi thói quen đó là đã không còn nữa Nhưng mà cái công việc của em, em về em có hay chia sẻ với vợ em không? những cái áp lực thì, trong công việc của ờ, em á tại vì giai đoạn này vợ em ở nhà để trông con á cho nên là em muốn cho vợ em tâm trí hoàn toàn ờ, bình thường không không không không có phải suy nghĩ quá nhiều về công việc của em hầu như á, tính em là độc lập từ nhỏ cho nên là mọi thứ em đều muốn là làm sao là mình làm tốt nhất mình cố gắng nhất có thể thế là ảnh đi thường xuyên như vậy cái chuyện mà đặt mật khẩu như vậy thì nó có bị ảnh hưởng đến cái chuyện quan hệ vợ chồng không thời gian đầu thời gian đầu thì thì thực sự là ảnh hưởng bởi vì là nhiều người tác động nữa nói là trời ơi chồng như thế uh, công việc như vậy xong bề ngoài như vậy khá là một cái người có sức hút mình lại đang ở cũ mình đang chăm con như thế thì bắt đầu là mọi người cũng nói ra nói vào là là không giữ chồng thế này thế nọ thì thì bắt đầu là em em có những cái suy nghĩ tiêu cực thì bắt đầu là em kiểm soát em cũng ghê xong rồi ngày nào cũng nhắn tin các thứ xong bắt đầu là um, làm cho chồng em chắc là cũng mệt mỏi giai đoạn đấy chắc cũng bị mệt mỏi vì áp lực công việc đến khi mà chồng em nói với em á lúc nào anh cũng ở bên em ờ, anh không có làm gì anh tự à, anh không làm gì có lỗi với em cả ừ. thì mình mình thấy là ờ bây giờ không phải là mình cái cuộc sống gia đình mình không thể chỉ sống cho một mình mình không chỉ là cái lúc yêu đương nữa mà mình có em bé rồi mình nghĩ gì mình cũng phải nghĩ cho con sau đó thì em bắt đầu em thoải mái với việc giống như là thôi kệ đi anh ấy muốn làm gì kệ anh ấy đi miễn là lúc nào anh cũng nghĩ đến vợ đến con là được rồi bây giờ tới em đó dạ bạn ấy có tật xấu không nói chung vợ em thì rất là hoàn hảo hoàn hảo tuyệt đối luôn nhưng mà là lâu lâu thì hơi lộn xộn trong khi em là một người rất là ngăn nắp mình bảo là em vợ ơi em em dọn dùm anh cái này đi kia tại vì về mệt đôi khi em lười làm á nhưng nói một hai lần cũng không xong rồi cuối cùng mình phải sắn tay và <laughs> mình làm luôn ừ. rồi nhân đây thì muốn vợ thay đổi điều gì đức dạ thì à, em mong vợ em là thông cảm hiểu cho công việc em nhiều hơn rồi uh, ngăn nắp hơn rồi quan tâm chồng nhiều hơn Oh. Ủa tức là vợ không quan tâm không chồng quan tâm có chồng. có nhưng mà có nhiều lúc á có những cái riêng tư á thì vợ quan tâm theo kiểu phải cách có có cách hiểu của vợ chứ không cứ nghĩ là quan tâm là cứ mình cứ ăn uống rồi chuẩn bị hay mọi thứ như ừ. vậy có khi là mình chỉ muốn ở một mình <laughs> thôi có khi nào tất cả những cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi những cái điều đó vợ em chưa thay đổi được nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của em mà làm em cảm thấy em ừ, em, em có một cái khoảng cách không thì uh, giữa hai vợ chồng có những cái khoảng cách hoặc là giận hờn thì cũng chỉ là ngắn thôi tại vì tiếng em không có giữ lâu mọi thứ ừ. tại không. biết sao không có hai loại đàn ông một loại đàn ông á là họ chỉ giận hờn hay bất cứ một cái điều gì hoặc những cái mà họ chưa có cảm thấy hài lòng trong cái cuộc sống nó là một cái còn cái mà họ cần một cái quan hệ về sinh lý nó lại làm một cái hoàn toàn khác nó không liên quan tôi giận bà đó tôi bực bà đó nhưng mà tối tôi vẫn phải quan hệ với bạn cái tôi nói ví dụ vậy đó là một loại một loại đàn ông nhưng cũng có một dạng đàn ông khác là họ giống phụ nữ vậy đó tức là họ đi đôi với cảm xúc trong cái chuyện vợ chồng là họ phải có cảm xúc thành ra tại sao chị hỏi em á là để chị muốn tìm một cái chìa khóa trong cái mối quan hệ của tụi em nói là như vậy thôi ờ à, ừ, em tự hỏi em tự biện hộ em trấn an bản thân mình thôi nhưng mà thực sự là em đang rất là lao tâm khổ tứ và em đang rất là khổ tâm với cái cảm xúc mà em đang em em đang gánh chịu chị hiểu cái điều đó chính vì vậy mà chị muốn nói với em á là người chồng của em thuộc tiếp đàn ông thứ hai có nghĩa là anh làm gì anh mới đi đôi với cảm xúc thành ra là khi mà em nói những cái mong muốn đối với vợ thì em phải nói hết để tất cả những cái điều đó nó không làm cản trở trong cái cảm xúc ừ. của em đối ừ. với mối quan hệ vợ chồng thôi nói tóm lại là ừ. ngày hôm nay cũng như là sau những chia sẻ của chồng em cũng như là với tất cả những gì mà em cũng đã tâm sự cũng như chia sẻ thì anh hy vọng là hai vợ chồng em cái mối quan hệ có thể là đã tốt rồi nhưng mà sẽ cải thiện sẽ cho tốt hơn nữa và chúc cho hai vợ chồng em cứ luôn như dạ. thế này luôn hạnh phúc và sẽ thấu hiểu nhau nhé dạ. dạ vâng cảm ơn chị dạ. à, hôm đây có phần <laughs> Dạ xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả Dạ em tên là Nguyễn Quân Trừng Hôm nay em 28 tuổi Em sống ở Bà Rịa Vũng Tàu Cái gì 28 tuổi hả? Dạ. Ờ, trời đất ơi Mà ông Trời ơi. ăn à Nhìn ông tưởng ông 23 thôi ông giỏi ông hơn Bà này chừng tuổi thôi đó 28 tuổi đó hả Công việc của em dạ, là gì? Em là một công nhân ạ à. Mời em Dạ em chào chị Hồng Vân Chào anh Quốc Thuận Chào, dạ, chào các vị khán giả Em là Huỳnh Thị Ngọc Thủy Hiện em đang là nội trợ Tại à, em ờ. sống ở Vũng Tàu Thủy ơi Thủy à, cưới anh ấy lúc là bao nhiêu tuổi? Dạ 20 ạ 20 tuổi Quen anh ấy rồi. lúc mấy tuổi? Dạ 20 luôn đó Anh Thuận hỏi nè Hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Hai em làm trong một công ty ừ. Lúc đó là công ty có tổ chức đi chơi Đâu ngờ hai đứa ngồi gần nhau à. Nên em có xin số điện thoại vợ em Lần đầu tiên em nhìn thấy cô này thì ấn tượng gì về cô? Ấn tượng là có cái răng khểnh Còn em, em có ấn tượng gì về anh nào? thấy à. mặt lúc nào cũng đơ đơ giống kiểu ờ, lạnh lùng á nhưng mà em thấy lạnh lùng thấy lạ lùng <laughs> bôi lạnh lùng nữa đúng không và bao lâu thì mấy đứa mới bắt đầu là thấy để ý nhau dạ giờ rồi em có có số điện thoại ờ, nhắn tin hỏi có qua bên nhà anh chơi không vợ em có trả lời là đi em nghe nói mới lần đầu ngủ mà đi ghê vậy phải chị tại lúc đó cũng có một cái anh kia cũng đang ờ, cua em á à. mà ngày nào cũng qua mọc rễ bên phòng em á cái em kêu thôi trốn này đi luôn mà chở em đi chơi mà có đường chính không có đi đi dấu đường tắt mà xe xôi hiệu lắm vào rừng núi gì không à là em sợ bị lừa bán qua trung quốc <laughs> tại mà ổng ổng làm mặt ngầu không có nói chuyện không hỏi chuyện gì em hết trơn á là em nhìn sau đuôi xe nè lúc nào ông tươi sẽ sẵn sàng nhảy xuống xe vậy đó đi chơi đâu mình mình dạ. lắc vô trong dạ. chở qua nhà ảnh chơi à, à. chở qua nhà ảnh nhưng mà chở qua nhà rồi có vụ gì không dạ không tại uh, ngồi ngồi nhậu ở bên ngoài có cái chòi trước nhà là mấy anh em ngồi nhậu ở đó chơi rồi có khi nào nhậu xỉn rồi ổng có vụ gì không vụ đi ăn chè đi ăn chè vô ngồi gác chân lên ghế mặt vinh ăn gì kêu đi nói vậy đó là em thiệt chứ 10 điểm là em trừ hết 9 điểm rồi ờ. rồi cái khúc đi về đang chạy xe vậy mà chạy nhanh thiệt nhanh vậy người chúng mà lắc lắc trong kiểu phiêu nhạc vậy xong cái thằng ấy kép, không nói năng ấy bước xuống đứng tè đứng sát tên luôn thà nói ừ em chờ anh xíu nha không đứng qua tè xè xè xè em tưởng tượng giống kiểu trôi luôn cái ruột muối của người ta vậy đó trôi luôn cái ruột muối luôn <laughs> xong cái lát ra tè xong kêu em anh xịn quá em chở anh đi mà thật ra là không có không có xịn lắm đâu mà lợi dụng ngồi sau ôm thôi à, à nhưng mà sao với những cái tính đó mà em vẫn yêu ảnh hả dạ lúc đầu thì ờ, ổng lạnh lùng lắm không quan tâm không biết quan tâm chia sẻ là gì á nhưng mà càng tiếp xúc sau này ổng càng quan tâm tới em á cái là bà em cảm động lúc đó xong rồi em trở đi chơi về xong rồi à, hai vợ chồng nhắn tin qua lại nhiều lần rồi có một lần em mới à, vợ hai chồng nhắn tin nhau nhắn sao nhắn sao nhắn sao nè <laughs> tự nhiên hỏi ờ, em bây giờ anh không được hoàn hảo như người ta thì em có thương anh không cái em kêu ủa đâu có ai hoàn hảo đâu cái chứ không ý là người bị khiếm khuyết hay thiếu một cái gì đó ừ. cái em kêu ủa mình nhìn nóng ngày nào đi làm thấy chân ờ. tay đầy đủ mắt mũi đủ thiếu gì đâu Cứ hỏi lên ông kêu chứ bây giờ người anh không có đầy đủ như người ta em có thương anh không trả lời đâu rồi anh mới nói cái em không dám trả lời luôn em kêu lỡ thương là lỡ ông bị mất cái gì quan trọng gì sao <laughs> ờ, tự ông đầy đủ hết thiếu em, không thiếu à em mới đứa tin nhắn cho em trai của em coi em kêu chứ trời ơi sao bà khùng quá vậy con trai thiếu mà ông không dám nói là cái quan trọng mà quan trọng con trai là cái gì rồi xác định đi là em cũng nghĩ tới cái đó rồi càng rối nữa dạ rối lắm mà anh cũng không hỏi anh không nói luôn anh kêu để vài bữa nữa đi anh hẹn gặp lại anh cho xem trời ơi, sao con trai này em kêu sao con trai này biết thái vậy trời mà hiện ra chỗ tối nó kìa cái em sợ em mới mở cái đèn pin điện thoại lên không kêu chưa sẵn sàng chưa cái ba ơi <laughs> chị, sẵn sàng chưa mà em sợ đúng là cũng trong tư thế chuẩn bị chạy á cái em kêu giặt tay áo lên đi cái là cái xỉu á cái tay bên phải là bị máy cuốn á có nghĩa là đứt gân luôn á bị nối gân từ đây xịu hết nguyên cánh tay oh, luôn vậy thế là em nhìn dạ. chị em thương luôn thương luôn đúng không cái máy cuốn máy gì vậy cái máy ờ, cán gì là loại cán như sao nước mía vậy dạ ô vậy đó hả dạ. tay dạ. gì em tay xây những máy dạ tay phải đây xây nó bị mía, không phải tay nước mía mà cái máy như cán bột làm bánh bao á à à à, à. à. mà bây giờ cái tay em đã đã hoạt động vẫn bình thường đúng không dạ vẫn bình thường mấy là nó không thẳng được nhưng vẫn còn hạn chế đúng dạ, không dạ dạ yếu Dĩ yếu là chắc chắn nó sẽ yếu hơn cái tay à, tay trái rồi nhìn thấy cái đó là, là thương, thương liền luôn. đúng không dạ rồi ờ, có cảm thấy ai nái khi mình nhìn mình nghĩ trước đó là mình nghĩ ông thiếu cái khác không, ờ, em không? em mới nhìn ra em mới trời hơn quá cái ủ hên gì bên nội gây em không cái gì ý trong đầu mình nghĩ hên là vậy cái đó mình quen mình lên thương rồi mà lỡ khi nó thấy em vậy không chịu nữa thì <laughs> em mới nói thật lòng vậy à, nói <laughs> thật lòng rồi là em có bao giờ em em có suy nghĩ là hay là mình phải kiểm tra trước để ừ. <laughs> Ừ. xong tự vụ sau tay đó là em hết nghi ngờ rồi rồi hai đứa thân thiết khắng khít nhất là em em là em ở với gia đình hay là ở đâu dạ hai chị em là nhà ở đắk lắk ờ. và hai chị em xuống dưới vũng tàu làm ở vâng. nhà thuê ở trọ dạ rồi ảnh có khi nào qua thăm em ở ở lại không ở lại miết luôn đi đi học tin á không học cũng ở mà học thì cũng ở ở lại hả ở lại rồi chưa cái lần nào à từ chưa khi mà nào. sắp không hỏi không rồi chuyển chuyển nhà trọ <laughs> mới có à. mới có gì <laughs> rồi mới có gì đó kể anh nghe mới có cái vụ đó đúng dạ. không dạ lúc đầu đang nghĩ không cho giống như robot vậy em không có cho nữa không có cho mà có thằng cu đâu có dám la đâu à có nghĩa là em bị em bị em bị uh, gọi là vũ lực đúng không đúng không wow, <laughs> không nói không à. năng gì coi như là robot mà coi như là nhào vô ăn thịt người đúng không ăn <laughs> cướp một la làng nữa đã đời xong cái nằm ra miếu em hỏi ủa vụ gì trời anh mới tin rồi <laughs> trời ơi cái té thế kỷ luôn á thiệt á nó nghe nè em khóc thiệt hay là em khóc giả không ờ, ông ông chỉ mếu thôi ông ờ. ông làm mặt buồn vậy ông không nói gì em mếu em hỏi ủa sao vậy vụ gì vậy ờ, em mất gì rồi cái cái bắt đền em mới chứ cái tôi bắt đền ông mình thôi nó bề bắt đền tôi ừ. cái thương vậy rồi xong từ bữa đó là coi như hành hạ em tới giờ em dạ. còn năm mấy ký luôn dạ lúc đó em sáu lăm ký mập lắm ồ giờ à, còn được năm ký ký rồi kể từ cái đêm mất zin đó đến lúc đám cưới là bao lâu đám cưới là được có mấy tháng tới ờ. bốn à. hỏi rồi mới ở mới chuyển nhà trọ dạ. dạ. rồi mới có cái vụ ăn cơm chiếc kẽn đúng, ờ. đúng không rồi à. sau nó ờ. mấy tháng là lấy nhau dạ. lấy nhau, được năm rưỡi rồi năm rưỡi rồi bây giờ có thật xấu gì không nè đó phải đó <laughs> đây đó đây là giây phút để cho các bà vợ tật xấu rồi chồng em đó là rất là khô khan đơ như một khúc gỗ không có lãng mạn gì hết trơn á mà mới cưới là ngày valentine 14 tháng 2 á hai vợ chồng mình đi làm bình thường cái em ấy bí mật nhờ mấy đứa cháu với em ở nhà là thuê phòng hát karaoke á thắp nến hình trái tim mua bánh kem tạo cho bất ngờ chắc ổng vô á cái mặt ổng nó không cảm xúc đâu giống kiểu là khinh bỉ giống như kiểu là ba độ yêu <laughs> không có một cảm xúc không cảm ơn em luôn không hề ôm hôn một cái luôn á chị sao kỳ vậy kỳ. tại sao vậy hay là em sướng quá rồi em đơ luôn <laughs> tại người em anh không thích mấy cái chuyện mà làm vậy à tức là em không thích màu mè đúng dạ, không dạ, đúng không chứ vậy em thích cái gì em nói nghe coi nè em thích, thích bình thường <laughs> chứ còn không có thích hoa hòe rồi không có dạ. thích quà cáp không có thích nựng niệu rồi nó ờ, anh yêu em em yêu anh đồ <laughs> phải không dạ không nhưng mà có đi <laughs> chùm thả bông đang ngủ ngon lành Nhèo qua bịt kia xong bịt mũi lại Em tưởng bị mộng du mà Em tưởng mộng du giết ai vậy Em dùng vậy em vậy cái gì vậy Im cái này thúi á Cái em kêu buông đi buông đi Bò ra mở cái phòng ra thở Mật quạt thiệt là to lên xong rồi mới bò vô ngủ tiếp là làm xong rồi bịt mũi lại <laughs> tức là hệ tiêu hóa tốt à. bạn này hệ tiêu hóa rất là tốt rồi còn gì nữa thấy vợ khóc á cái là khóc theo à chồng em rất là dễ cảm động khóc lóc đã đời xong cái quay hỏi còn vợ không có cái làm hòa hết <laughs> coi như vừa khóc vừa vừa ấy mà em có dạ. cho không dạ <laughs> thì không cho đều cũng đi giống như kiểu là trên buồn dưới vui á <laughs> coi như trên thì khóc mà dưới vui đó ừ ừ dễ thương quá ha à. Đó. bởi vì hèn chi ông ốm là phải rồi đúng rồi ừ, cảm xúc ông lạ quá mà ừ. rồi giờ tới em đó giờ có tật xấu gì không dạ có ạ à như là đang hai đứa đang bấm điện thoại vậy á đè ra nhổ gâu gâu nó nhổ bao nhổ phân nữa, à còn nữa bỏ ra ngủ cái mai đi làm cái công ty gặp ở hôm nay gỗ gâu nhổ nữa để chọc quá chứ làm tới dạ có vụ kia có nào làm phân nửa không dạ không <laughs> có thêm thêm nữa chứ không có gì <laughs> còn gì nữa với uh, như là hai chồng đang phơi đồ em như là máy giặt cái em đứng em bỏ bỏ đồ vô đứng vài tuột quần đứng cờ khe <laughs> Ôi, tại vì anh khoái nhất là cái chi tiết mà tuột xong mà đứng cười khè khè mà em khoái không dạ đôi khi em cũng nóng em cũng la hoài mà xung quanh mà, có ai thấy không hả? dạ không có người thấy là chết luôn <laughs> còn gì nữa như uh, à, ưa ừ, bơi bói nấu ăn xong bơi bỏ tùm lum tùm la nhõng nhẽo ưa là ưa là được anh ơi, muốn mua này mua này mua nọ gian là nít nhõng nhẽo tan nít mà trời ơi ui ông em là chưa có baby đúng không dạ chưa dạ chưa ạ à mong muốn à, à, cô bé này thay đổi điều gì dạ em muốn vậy dạ thay đổi là trưởng thành hơn cả làm gọn gàng trong công việc coi như là quán xuyến tề dạ. gia nội trợ tốt dạ. có đúng không dạ chỉ mong muốn được một bé bi chứ à. à, à. mong muốn được một bé bi tại hai chồng em cưới được gần hai năm rồi nên à. ông bà già bà điều hại bên nội nội đi thích à, à là giờ mong rồi em mong dạ. thì anh thuận chút thôi dạ. dạ. rồi chút nữa đi chút nữa <laughs> thế còn em em mong muốn anh ấy thì đổi điều gì tốt xấu của anh thì dễ thương mà giống như ảnh trong mắt em là hoàn hảo rồi em chỉ muốn ảnh là lâu lâu ngày lễ hay kỷ niệm gì đó thì ảnh lãng mạn hơn với em một chút ừ. xíu bớt uh, nóng nảy á giống như uh, đi ra đi chơi mà kiếm gì không ra cái bỏ bỏ bỏ nghỉ ở nhà luôn ở nhà luôn đi em bị quýu á muốn tìm như đó phải bình tĩnh em mới tìm ra được cái mà quýu lên là em sợ có khi nào mà mạnh tay mạnh chân với em chưa dạ có em mạnh tay mạnh chân <laughs> thôi vậy cũng vui rồi thật sự anh nghe như ông chồng là mạnh tay mạnh chân với vợ anh rất là khó chịu ha Dạ. mà nghe em nói gì là vui rồi đúng không dạ. bây giờ có hứa một cái điều gì đó ờ, với vợ hay không thì tôi mới chúc dạ. À. dạ em hứa với vợ là anh sẽ lãng mạn hơn và sẽ không bớt nóng tính hơn rồi anh uh, chúc cho hai vợ chồng em ha dạ. nắm tay nhau đi nè sẽ yêu thương nhau nhiều hơn ha dạ. và sống với nhau hạnh phúc trọn đời thấu hiểu nhau và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một em bé thậm chí là sinh đôi luôn dạ. xuất hiện trong gia đình của hai em dạ, dạ, cảm ơn dạ, cảm, ơn, cảm ơn, dạ. cảm ơn anh cảm ơn rồi cảm, cảm ơn tụi em nhiều nha